1 2 3អា1 2 cùng xem hiên lá có có có bìm môi phê là thờ phùng mê lắc tê bùng cùng phía môi phê này anh đưa mình bằng em đưa bay mình mà ơi mưa nó trường đồng này bà sao bà phan chơi ơi ơi mà cùng đồng này bà sao bà phan chơi trong bông bông phay ở dưới nhâm tiền này trong bông bông phay ở dưới nhâm tiền này xa tiền này à kia Bon Peche. Chộp chộp à Hộp xanh hộp xanh Muối